hiểu đang hiểu đấy như thế thế thì cái cái cái mà bạn hiểu với cái mà quy trình khách hàng là đâu có khác nhau mấy cả tức là mình vẫn bảo hành khách hàng vẫn có cái quá trình điều tra mà à, vâng nhưng mà em bọn em trong quá trình làm việc á thì đang ừ. nhờ một số bên tư vấn á, các thứ để triển khai ETF á và cũng nhiều bên à. khác họ đang giải nghĩa định nghĩa họ đang giải thích cái nội dung đâu trong một sao bằng cái bằng một cách khác à, à cách khác anh em có biết cách khác như nào không để <laughs> mình đang tìm quyển tiêu chuẩn à, tiêu chuẩn mình à đây tiêu chuẩn rất là cả ok đây là tiêu chuẩn ok à, đọc lại định nghĩa nha đọc lại định nghĩa cho anh em ờ, nghe nha ừ, ừ, dạ, dạ, dạ. đây đây liền liền tôi, tôi lấy luôn cái tiêu chuẩn để sâu lên anh em ở trên này cho nó dễ anh em nhìn thấy luôn không thì ờ, hôm nay thì uh, hôm nay ngồi nghịch dại là đang làm cách để tăng tốc độ uh, win lên thế là cuối cùng không biết đụng vào cái gì bây giờ cái phông chữ của nó bị uh, trông nó hơi xấu xấu các anh em cứ cố gắng nhìn vậy bình thường phông chữ nó mượt lắm hôm nay phông chữ làm sao nó bị xấu chưa chưa khắc phục lại đây rồi no chỗ file ok đây rồi rồi em nhìn thấy cái khái niệm của nó đây đây là khái niệm trong ATF nhé dạ à, đó cái này à, nằm trong ATF trong tư chuẩn ATF ấy à, nó định nghĩa là không tiếng Hoàng Hóc là chỉ định và áp dụng cho một cái kiện thay thế ở trong cái giai đoạn dịch vụ khi phân bởi nhà chế tạo họ mới em hiểu có có nghĩa là như này nhé tức là khi mà có một cái thông tin giống như em nói anh mô tả này là khi có một cái thông tin phản hồi về bảo hành hay là về lỗi nào đó thì cái sản cái cái linh kiện đó sẽ chuyển lại cho bên nhà sản xuất hoặc nhà chế tạo cái linh kiện đó thấy rằng là cái linh kiện đó nó hoàn toàn tuân thủ đầy đủ kỹ thuật nó ok nó không có vấn đề để vâng. phát sinh cả đó thì cái này người ta gọi là no chop profile cái chi tiết đó sẽ được đánh là no chop profile thế thì ở đây nó có một cái vấn đề là như thế này tức là nếu mình thì mình cái người sản xuất ấy, thì sản phẩm mình bảo là cái sản phẩm là tốt đúng không thế nhưng khách hàng thì người ta chỉ biết rằng sử dụng sản phẩm và người ta kêu là lỗi thôi và như vậy nếu mà doanh nghiệp không tìm cách giải quyết ở đây được ổn thỏa thì lập tức là nó sẽ xảy ra vấn đề về danh tiếng ví dụ như là người ta sử dụng mà người ta thấy lỗi nhiều nhiều thế người ta không biết là vấn đề gì nhưng mà người ta cứ bảo là nó lỗi mặc dù mang nhà máy kiểm tra thì lại không sao cả cái nhà máy kiểm tra bảo ô sản phẩm không sao nhưng trả lại trả lại dùng một thời gian xong này bảo là lỗi đấy ví dụ như vậy thì lâu lâu dần cái cái thông tin phản hồi nhiều như thế thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nó sẽ đánh giá rằng là cái sản phẩm của bạn không tốt và nó ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty thì đấy là vấn đề nhất cái thứ vấn đề thứ hai là khi mà khách hàng người ta trả lại sản phẩm bạn phải bố trí nhân sự bố trí thời gian để mà uh, tiến hành phân tích lỗi thì thời gian cái đấy nó sẽ tính về chi phí và nhiều chi tiết phải bảo hành thế thì nó sẽ làm mất chi phí của công ty mất lợi nhuận công ty thế là nó bị ảnh hưởng hai vấn đề nhé thế thì bây giờ người ta phải nghĩ cách làm sao để giải quyết cái chỗ vấn đề nâu trong phủ phao này thì ở đây ấy, bạn phải hình dung là uh, ví dụ như là mình lấy ví dụ đi cái điều hòa cái mà anh anh chị em nào dùng cái điều hòa inverter không hoặc là một số cái điều hòa tiết kiệm ấy thế thì khi mà nó chạy đến một cái nhiệt độ mà nó nó, nó ổn định ví dụ mình đang cài ở cái nhiệt độ là 26 độ hoặc là 25 độ chẳng thì khi nó chạy đến nhiệt độ đó thì tự cái điều hòa nó nó không hoạt động ngắt ngắt điện nó dừng đúng không Đấy, và khi mà cái nhiệt độ phòng nó tăng lên nó vượt quá cái ngưỡng 25 hoặc là 26 độ thì cái điều hòa nó sẽ khởi động lại anh, anh thì em hình dung đấy à, hoặc là trường hợp mà nhiệt độ bên ngoài nó thấp hơn hơn nhiệt độ phòng ấy là nhiều khi mình bật cái điều hòa nó lên nó có điện vào nhưng mà nó không nó không chạy nó không quạt nó không mát nó không thổi cái gì ra cả ví dụ như là bây giờ nhiệt độ ngoài trời nó đang là 22 độ C mà cái, cái điều hòa mình đặt là 25 độ C bật lên là nó không nó không có chạy thì lúc ấy mình mình bảo là ô cái điều hòa này hỏng rồi sao ấy mình du bật nó không chạy nó có nó vào điện nhưng nó không chạy thì người ta nghĩ rằng cái điều hòa hỏng nhưng mà nếu mà cái điều hòa đấy mà đem đến hãng người ta kiểm tra thì quả thực là cái điều hòa ấy rất tốt mà nó không vấn đề gì cả nhưng mới đem về nhà lắp thì đôi khi vào cái thời tiết là nhiệt độ như như hôm nay đang lạnh này mà bật điều hòa là mình cài nhiệt độ khoảng 25 độ C là nó không chạy đấy và với người sử dụng thì người ta nghĩ đấy là học đấy thế thì bây giờ à, chỉ còn cái cách là như này một là thứ nhất là mình mình à, khi mà nhận được lỗi thì giống như cái quy trình kia là bạn phải uh, phân tích đầu tiên là phân tích bằng các thiết bị đo thông thường à, nếu mà NG thì đương nhiên là sản phẩm NG rồi nhé nhưng mà nếu mà ok có nghĩa là mình đây là mình thấy là sản phẩm này tốt không vấn đề gì cả thì ở đây nó sẽ làm thêm một phương pháp là ở đây bạn thấy vừa đấy bạn tiến à, bạn nói là người ta sẽ phân tích bằng một phương pháp đặc biệt hoặc là một thiết bị đo độ chính xác cao hơn để đánh giá xem đúng thật nó có rủi ro hoặc nó có nếu mà ở đây mà không lỗi không lỗi nếu không lỗi thì đương nhiên là mình lại phải thông tin đến khách hàng và sau khi thông tin đấy thì phải giả soát lại toàn bộ cái các cái cái, cái uh, người ta gọi là những cái uh, ví dụ như nhá uh, ví dụ như là bây giờ đối với điều hòa vừa nãy chẳng hạn thì lúc ấy mình sẽ phải lại cái mình phải xem xét ở trong cái hướng dẫn sử dụng của cái điều hòa đấy mình đã nốt lại cái điều này chưa nếu trong cái hướng dẫn sử dụng cái điều hòa mà chưa chưa có ghi chú rõ là khi nhiệt độ phòng mà thấp hơn bên ngoài thì cái điều hòa nó sẽ ngắt nó không chạy Đấy, thì mình phải ghi rõ cái điều đó vào cái thứ hai là mình phải giải thích cho các đại lý những người bán hàng ấy người ta hiểu và cái ba là phải thông tin đến cái người mà mua sử dụng sản phẩm để người ta hiểu vấn đề này thì thông qua cái việc hiểu như vậy thì nó sẽ tránh được cái vấn đề nông chúc bổ phao như vậy thì ở đây nếu mà trường hợp sản phẩm của mình đúng là đôi chút bộ phao thì bạn phải phải có cách nào đó uh, thông tin đến khách hàng thông tin đến người sử dụng để người ta uh, nắm được cái cái, cái, cái cách sử dụng rồi nắm được cái thông tin đấy để người phản hồi cái việc dịch vụ nữa đấy mục đích cuối cùng nó cũng để là ngăn cái chuyện là ảnh hưởng tai tiếng và ngăn cái chi phí mình lấy một cái ví dụ thứ hai là ví dụ như cái trên cái xe xe xe ga bây giờ ấy xe ga bây giờ mọi người thấy là ờ, khi mà mình không gạt chân trống lên đúng nhỉ không gạt chân trống lên thì thì xe nó sẽ không nổ được không đề được đúng không đấy đấy là cái cái người ta gọi là làm coca ok đảm uh, coca ok là đảm bảo an toàn an toàn đúng không thế nhưng ngược lại là có rất nhiều người ngày xưa bây giờ thì nhiều người biết nhưng ngày xưa khi mà nhiều người chưa biết thì có rất nhiều người tưởng là cái xe máy của họ anh chị em hình dung tưởng là xe máy của họ ví dụ như là họ ờ, rửa xe xong thì họ vẫn cứ dựng chân trống đi vào họ đề xe để đề đề máy cho nó nóng nóng máy lên đó thì họ đề mãi không được và họ tưởng là cái xe nó bị hỏng họ đề mãi không được thế là họ đem mà hãng hoặc đem ra cửa hàng ra, hoặc đem ra hãng nếu mà mới mua xe đem ra hãng bỏ cái xe làm sau nó để không được đấy thì khi ra hãng người ta kiểm tra người ta bảo ô cái xe tốt không vấn đề gì cả mang về nó lại thỉnh thoảng bị như thế thỉnh thoảng là trong trường hợp người ta quên người không gạt chân trống này người ta để chân trống này người ta để là không nổ anh chị em hình không và vài lần như thế thì cái người mua người ta nghĩ rằng cái xe này nó có vấn đề đó mà trường hợp đấy rồi đấy ạ đấy đấy ai đấy <laughs> hảo đúng không hảo hảo ạ à? em em nghĩ rồi. Ok. <laughs> à đấy là hợp lý ạ vâng ạ. Thì, thì cái người sử dụng người ta nghĩ rằng là cái cái xe này có vấn đề và người ta lại đem cái xe đến đến hãng một lần nữa và khi đem đến hãng thì hãng lại phải hãng lại phải bố trí người để để phân tích cái nguyên nhân tại sao cái xe nó lại bị lỗi như thế không đề được như là sau khi phân tích một hai ngày rồi người ta để chẳng biết sao cả người ta lại đem trả lại và cái chuyện cái câu chuyện này nếu mà không có cách nào đó thì không hiểu ra vấn đề cốt lõi ở đây thì nó sẽ mãi như thế và dẫn đến chuyện khách hàng người ta sẽ không hài lòng lắm về cái sản phẩm thì mình hiểu ở đây là nếu cái sản phẩm mình nó bị như thế thì mình hiểu là ở đây là khách hàng người ta do người ta không nắm được cái tính năng hoặc người ta không nắm được cái cách sử dụng hoặc người ta không nắm được cái tính năng sản phẩm mà dẫn đến cái chuyện là người ta sử dụng nó không đúng cách và dẫn đến chuyện là nó nó bị lỗi như vậy anh chị em hình dung vâng. nghĩa là cái quy trình nhiều bọn em có rất nhiều cái sản phẩm mình quy trình mà đấy em nêu đấy là đúng chỉ có điều là khi mà sản phẩm mà, mà có độ chính khi mà thử bằng phương pháp đặc biệt có độ chính xác cao ấy, mà vẫn ok thì chắc chắn là phải xem xét lại cái cái, cái thông tin ấy mà mình chuyển đến khách hàng nó đầy đủ chưa đấy anh, chị em hình dung không đấy vâng. thế còn trường hợp mà đúng là NG rồi thì đương nhiên là mình phải bảo hành cho khách hàng rồi phải đền bù rồi đấy. còn nếu mà sản phẩm ok thì, thì phải xem lại cái phần thông tin đích cuối cùng là để giảm cái low chốt profile cái tỷ lệ sản phẩm bị trả lại vì do lý do low chốt profile còn cái lỗi mà trả lại mà lỗi thì đương nhiên là là, là đấy mình phải xét lại quy trình sản xuất rồi đúng không nhỉ vâng. Vâng. còn đây đây còn đây là đây nó không lỗi gì cả thì mình lại phải xét đến cái góc độ là cái thông tin thông tin hoặc cách sử dụng sản phẩm ấy thì mình đã thông tin đầy đủ cho khách hàng chưa để hướng dẫn người ta đầy đủ chưa và trong cách hướng dẫn đấy thì nó mới tránh được cái chuyện là sản phẩm bị trả lại vì lý do lỗi chung mà dạ. thế nên là trong cái thủ tục bảo hành ấy, thì nó có một cái từ còn ngữ là no chung bộ phao ấy là, là như vậy có rất nhiều thiết bị bây giờ nó nó hiện đại quá mà nhất là những cái người lớn lớn tuổi là người ta không có biết sử dụng thành ra nhiều khi người ta nghĩ là lỗi rồi anh chị em mình dùng lỗi rồi nhưng mà thực ra không phải ừ, do là cũng là biết cách sử dụng thôi ví dụ như là cái xe xe ga đó là rất nhiều người ờ, già già là cứ dựng chân chống đề không nổ cứ bảo xe lỗi <laughs> nó thực ra không phải thì do do là cái cái cái tại cái nơi người ta bán hàng hoặc là tại cái nhà sản xuất thì người ta không thông thông tin đầy đủ thành ra là người người sử dụng người ta không hiểu cứ nghĩ là lỗi hoặc là Ờ, có rất nhiều nhà mua cái nồi cơm bây giờ anh chị nhìn thấy cái nồi cơm điện bây giờ nó không phải là có mỗi chức công tắc là bật một phát là nó cơm chín đâu mà bây giờ cái nồi nồi bây giờ nó có rất nhiều chức năng nó ấn ra cái chức năng là hâm nóng này anh chị em hiểu không chức năng hâm nóng thôi chức năng nấu này chức năng gọi là gì nấu cháo chức năng nấu cơm này chức năng nó nhiều chức năng lắm nấu sôi ờ, nấu, nấu gà nấu gì đấy nó cũng cho hết cái nồi đấy và nó có khoảng chục cái chức năng gì đấy thế thì nhiều người người ta mua cái nồi về người ta thấy uh, hay quá hoặc là con cái mua tặng bố mẹ một cái nồi xịn như vậy nhưng mà về nơi các cụ đặt sang cái chức năng là hâm nóng hay có cục đổ gạo cục nấu nấu nó không chín <laughs> anh chị em hiểu và các cụ nghĩ rằng là là cái nồi này nó hỏng rồi bởi vì nấu nó không chín nhưng mà thực ra cái nồi nó không hỏng mà do mình sử dụng mình bấm sang cái chế độ là à, hâm nóng chẳng hạn Đấy thế thì mình do mình không biết thôi thì mình ấn sang chế độ không nắm móng thì mình cứ, nấu nấu mà không chín thì vài lần như thế mình bảo thôi cái nồi đấy chắc hỏng rồi đấy, thì đem lại hãng lên bảo hành <laughs> nhìn đem bảo hành vẫn có thì đem ra hãng bảo hành đúng nhỉ đấy nhưng mà hãng kiểm tra bảo chẳng vấn đề gì đấy nếu mà cái câu chuyện này không được được thông ấy thì là coi như là cứ đi đi lại lại vài lần là thôi chán mình dùng nồi xóa này và nói là cái đừng là sau mua là đừng mua cái nồi này thì nồi này tốt <laughs> đại loại đấy nhưng mà do là bản thân không phải cái nồi không tốt mà do mình không hiểu mình ấn cái nút chức năng là hâm nóng thôi chẳng hạn đúng nhỉ cái câu chuyện nó là như vậy thế còn cái quy trình vừa đấy tiến nói thì là chính xác chính đấy thì anh em trao đổi thêm à, anh em có ý kiến khác về cái nô chú của tao thêm em có một cái câu hỏi bổ sung nữa à, okay. trong trường hợp mà các cái hiện tượng complain của khách hàng không rõ nguồn gốc về loại lỗi như thế này mà nó phát sinh nhiều đến một cái tỷ lệ nhất định thì nhà sản xuất nên có hành động như nào ví dụ em chỉ nói ví dụ như là thường thường khi sản xuất thì người ta sẽ tính toán ra một cái mức ờ, tỷ lệ bảo hành à. phần trăm bảo hành xác định nào đó ví dụ 3% hay 5%. Thế nhưng mà tổng cái complaint của khách hàng về việc sử dụng sản phẩm nó lên bất thường đến tầm à, sáu bảy phần trăm chẳng hạn tất nhiên như anh nói là khi mà khách hàng complain thì điều tra ra nó không phải là là là là trouble nhưng mà complain về những cái cái cái cách như anh ví dụ nó rất là nhiều thế thì mình cần phải có hành động như nào tức là cái sản phẩm nó lâu trong một phao nhưng mà cái tỷ lệ cái, cái phản nàn đấy rất nhiều đúng không vâng đấy thì mình mình mình lại phải quay lại cái vấn đề là uh, xem là thứ nhất là cái sổ hướng dẫn vận hành hay là cái hướng dẫn cho cái người sử dụng hoặc là hướng dẫn cho cái khách hàng của mình ấy, là mình đã đầy đủ chưa mình phải tìm ra nó đang bị thiếu thông tin gì mà dẫn đến cái chuyện là, người ta sử dụng sai cách hoặc là người ta bị lỗi cái thì này thế thì liệu như vậy nó nó nó có phải là một cái cái cái phao mà mình đã đã chưa tìm ra được root cause không? vì hướng dẫn sử dụng cũng có thể coi là một cái cái vấn đề về kỹ thuật khi mà sử dụng sản phẩm sử dụng đúng à, cách đúng, sản phẩm cái này nó đúng là là vẫn là một cái là phân tích nguyên nhân và đưa ra hành động đấy nó vẫn là thế thế thì nếu mà như vậy thì mình là mình mình sẽ phải là tìm ra cái lỗi ở đây chị ạ đúng rồi mình vẫn phải tìm ra cái, cái lỗi đây là cái vấn đề là do là cái, không phải là lỗi trên sản phẩm đấy nó bị lỗi mà vấn đề đây là cái, cái thông tin ấy nó bị thiếu đấy. còn cái chuyện vâng. mà ừ, chứ còn, còn cái chuyện mà sản phẩm mà bị lỗi mình phân tích do bốn em ấy bốn m ấy, do do các cái yếu tố công đoạn sản xuất nó tác động ấy thì, thì đấy là chuyện khác còn đây là cái chuyện này cái sản phẩm đấy nó không lỗi có nghĩa là cái sản xuất của mình là ok và mình không xét đến vấn đề sản xuất của mình nữa không vâng. xét đến nguyên liệu nữa không xét đến đến các phương pháp gia công nữa à, đúng vâng. không nhỉ mà đây mình chỉ vâng. xét đến cái chuyện là mình thông tin đến khách hàng ấy, hoặc là thông tin hướng dẫn nó đầy đủ hoặc là nó highlight nó, nó hiển thị cái đấy lên rõ ràng chưa, chưa. hoặc mình mình truyền thông truyền thông trên cái mạng viết thứ này nọ để để người ta khách hàng người, người sử nắm hoặc là nó có thể phát sinh đến cái tình huống nôm na như trong tiêu chuẩn đấy là nó liên quan đến cái vấn đề xác nhận cái giá trị sử dụng của, của sản phẩm đối với khách hàng hoặc là sự phù hợp của sản phẩm đối với cái nhu cầu sử dụng của khách hàng à, cái này thì thì nó lại uh, nó lại chưa chưa đến cái, cũng có thể nó sẽ là một cái yếu tố đến cái phần thiết kế ví dụ như nó không phù hợp với cái cái nhu cầu sử dụng của khách hàng chẳng hạn cái cái thói quen cái thói quen vận hành vâng. thói quen sử dụng của khách hàng thì thì cái đấy cũng thể liên quan đến một cái lỗi thiết kế yeah. Dạ. ừ, ví dụ bây giờ mình người ta quen sử dụng tay phải và mình làm cái gì nó trái ngược lại tức là bình thường người ta đang đang đang dùng cái, cái sản phẩm cũ ấy, là người ta hay sử dụng tay phải và cái sản phẩm đấy nó bao năm nay bao đời nay hoặc là từ rất lâu nó vẫn là xây phải thì em bây giờ đổ ngược lại tay mà không thông tin khách hàng nhiều khi cái thói quen khách hàng nó dùng tay phải là nhiều khi là lỗi ví dụ như bên chân phanh nhưng mà bị đổi phát sang sang chân ga ví dụ thế bây giờ nó ra một cái hãng xe đấy đổi nghiên cứu gì đấy là nó đổi chân phanh sang chân ga này. nhiều khi mình đang lái xe kia mình quen cái thói quen là đạp đúng rồi vâng. đấy, ví dụ vậy thì có thể là cái lỗi đấy sẽ là liên quan đến lỗi thiết kế mặc dù là nó không ờ, nó không nếu mà so với tiêu chuẩn sản xuất so với đấy thì nó không lỗi nhưng mà có thể là so với cái, thói quen hoặc là cái sự phù hợp thì cái đấy có thể liên quan đến cái vấn đề là là hủy đường đổi lại thiết kế nhưng mà ở đây mình đang xét ở góc độ là cái sản phẩm lỗi thì nó khi mà có một vấn đề mà bảo hành hoặc là cứ lên từ thị trường hoặc là khách hàng ấy, thì, thì trong cái vấn đề mà điều tra nguyên nhân ấy, thì nó có phân tích ra có một cái loại sản phẩm đâu chỗ cục phao tức là không không có nguyên nhân gì cả tức là xét về sản xuất mình không có lỗi gì cả thì lúc ấy nó bắt buộc mình phải xét ở một cái khía cạnh khác nữa đó là khía cạnh tin Dạ vâng ạ. Chứ vâng. cứ, cứ, cứ, dùng dùng ờ, mình cứ nghĩ rằng là sản phẩm lỗi thì mình cứ phải dùng 4 em ấy. 4M đây tôi thích thì chỗ đấy nó không có gì là 4M cả bởi vì nó không có lỗi đâu. Vâng. Đấy. Thì mà đây chỉ nói đến vấn đề là trao đổi thông tin thôi. Thông tin với nhà, thông tin về sử dụng. Dạ vâng ạ. Trong rất nhiều cách để giảm tỷ lệ lỗi thì nó có một cái là lỗi phát sinh với hàng thì thông thường em mình nghĩ đến cái chuyện là lỗi là cứ cứ là cái sản phẩm bị lỗi thật nhưng mà thực ra thì cái sản phẩm nó không lỗi nó vẫn cứ tính là lỗi nhưng mà lỗi này nó sẽ xếp vào ngâu chúc một sao này thì năm ngoái năm ngoái bên em bị một vụ khoảng gần 10.000 hàng đây cũng là lô à, trong à? phao em điều tra ra là lô trong phao nhưng là nguyên à. nhân là do cái bên em xuất sang bên form cái hãng form ô tô điện đấy của à. nhật ấy à. thì là cái vỏ cơ thì là sang à. bên họ lắp cái trục vào họ lắp à. cái trục ấy thì không lắp được cái vòng bi vào thì họ lên bên em Ờ, xong bên em điều tra cũng là do bên em sản xuất trong nhà xưởng 30 độ mùa hè ừ. xong ừ. suốt sang đến lúc bên họ lắp ráp ở bên họ là ở bên Nhật à, thời tiết lạnh à, nhỉ xuống đến 17 à. độ à. thế là điều tra ra do giãn nhỏ giãn nở còn nhôm cùng là ok không vấn đề gì họ cả họ sửa thiết kế à. <laughs> tức là đây là, là mình cũng thông tin cho bộ phao tức là về về tiêu chuẩn về thứ tôi sản xuất đúng đúng không nhỉ thế nhưng mà có thể là vâng. do cái điều kiện mà hai bên là đấy có điều kiện đến lúc mà không thông tin nó đầy đủ ra là cái điều kiện tưởng vâng, vâng. nó sai nhưng không phải đây là chỉ do cái điều kiện nó không đúng cái điều kiện vâng, cái do cái điều kiện thì lúc ấy trong cái hướng dẫn sử dụng hoặc là trong cái hướng chuyển giao sản phẩm thì mình nói rõ là khi lắp ráp thì điều kiện bao nhiêu vâng Ừ, thì điều tra ra ở đấy thì chính những cái bên thiết kế họ không đấy. tính đến cái trường hợp đấy à ok đúng rồi đúng chút một vào rồi thank you một cái ví dụ rất hay à, Trung ơi à, có dạ. thể là như như Tiến vừa nói ấy, thì dạ. ờ, tức là trong quá trình thiết kế là mình thiếu một cái có thể sơ xuất trong cái việc là đánh giá giá trị sử dụng của thiết kế à, à. thì đúng không cho nên là trong cái phần mà triển khai dự án thì là phải phải phải uh, cân nhắc thêm cái cho tất cả các loại trong các bước của dự án ấy thì có phải đánh giá lại cái phần thiết kế đúng không thực ra nó có nhưng mà có thể là cái cái tình huống mà do thay đổi môi trường là nhiều khi mình không mình không nghĩ đến thành ra đến lúc mà ờ, sản xuất thử thì cũng ghi ok chuyển sang sản phẩm lắp thử thì ok chạy thử ok nhưng mà đến lúc mà làm loạt chẳng hạn thì nó xảy ra tình trạng là môi trường nó đang từ 20 25 độ nó giảm xuống còn âm là độ thì có thể nó thay đổi thành ra là người ta không tính đến nó thật là không tính đến không tính nhưng mà về nhưng mà về bên bên bên bên chữ tiến này thì không lỗi nhé, bởi vì bên tiến là vẫn làm theo đúng yêu cầu đúng không đúng rồi bên em vẫn làm chuẩn nếu mà kiểm tra sản phẩm thì vẫn làm chuẩn vâng sau đấy thì bọn em hầu hết các sản phẩm xuất ra nước ngoài á đều phải test đều là test trong kho cho lên nhiệt độ 40 độ C xem là vấn đề gì không à. xong là tính là xuất sang khách hàng ok không đưa em em đi luôn à. bổ sung thêm uh điều kiện test vâng. bổ sung thêm thông tin cho khách hàng nữa ừ. còn cái quy trình mà tiến chia sẻ ban đầu thì ok nhé chắc là, vâng. là đúng rồi vâng. thế còn cái cái quan điểm của mình là bảo là ừ, khi một sản phẩm về mà mình tìm không ra lỗi ấy, à lấy lấy câu chuyện đấy là câu chuyện khác <laughs> câu chuyện đấy là chưa chắc là đã là lâu trong bộ phao phải không nhá không tìm ra lỗi không không tìm ra lỗi hay là không tìm ra nguyên nhân lỗi <laughs> cái đấy khó không tìm ra nguyên nhân lỗi mới là đúng ừ. không nếu mà không tìm ra nguyên nhân lỗi thì là vấn đề con người à? lỗi lỗi thì đương nhiên là mình biết rồi gì nữa à đúng không lỗi thì chắc chắn là có rồi nhưng mà cái nguyên nhân để gây ra lỗi ấy, nhưng mà quan trọng là bây giờ mình không có nguyên nhân nguyên nhân gì để gây ra lỗi thì, thì anh Trung vừa hỏi là không tìm ra lỗi hay nguyên nhân lỗi em chỉ đính chính thôi <laughs> ví dụ có một cái ờ, vấn đề cụ thể được không no, ví dụ vấn đề cụ thể đi no trouble no trouble file là không tìm ra lỗi chứ không phải là không tìm ra nguyên nhân cái lỗi à, đấy không tìm ra lỗi nhé tìm ra lỗi à, tức là về cái, cái định nghĩa của nó rất là à. rõ rồi không tìm thấy lỗi không tìm thấy lỗi là còn khó hơn không tìm thấy nguyên nhân lỗi Thế tóm lại là ông ông đang định nghĩa theo kiểu gì vừa nay ông vừa nói là không tìm ra nguyên nhân lỗi đâu, giờ ông lại em em chỉ đính chính câu hỏi mà em có bảo gì đâu <laughs> bởi vì hai cái đấy là khác nhau còn gì nữa anh thì đúng là okay. như thế à, còn mấy phút nữa nha anh em để ý nếu mà trường hợp ao ra thì anh em lại collect lại nhá dạ. à. à dễ đi ok à, tiến này à, nội dung của đấy.